Ok xin chào mọi người hôm nay ờ, cám về kho về một cái lô nhỏ đợt này thì ờ, có bao xanh này bao xanh này và bao ếch ờ, ti đây dành cho chó to cho to thì cái bao có cái bao ếch ti này dùng tạm hay cho bao hồng cũng 18 cân đó và bao xanh này bao xanh này là bao xanh vuốt cái hàm lượng nó cao hơn là cái ờ, bao ờ, xanh tát bao xanh da trời bao xanh da trời nó hàm lượng nó cao hơn bao xanh lá cây đó là dành ờ, cho cho to và cho cho to thì có cái sản phẩm nữa là cái sản phẩm này là cái sản phẩm dành cho chó mẹ và cho nuôi con và cho tập ăn đây puppy này puppy tức là cái bọn cho con và beach and puppy này tức là nó là cho con ờ, cho cái con cho bầu và con cho nuôi con và con cho ăn dặm đó mọi người hiểu là như thế cái này tức là hiểu là cái này nó dành cho cho to nhưng mà cái cái cái cám nó dễ tiêu hơn và nó nhiều chất hơn và nó dễ tiêu hơn 2917 này là hàm lượng đạm của nó 29% và mỡ của nó 17% nhưng mà cái bao uh, family này đây là bao family 18 cân này là cái bao family này nó có một cái đặc điểm là nó dễ tiêu nó dành cho các con chó con ăn dặm và các con chó bầu là cái cám của nó nó là cái cám dễ tiêu tức là là nó có thể là nó cùng một hãng này cái này này với lại cái acti này với lại cái guốc này như đấy là cái giá của nó nó chênh lệch nhau một là cái hàm lượng đạm và mỡ là nó khác nhau rồi nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là cái nguyên liệu để làm ra nó nó là những cái nguyên liệu nó dễ tiêu hơn tức là cùng là đạm mọi người hiểu là cùng là đạm nhưng mà có đạm gà có đạm bò có đạm lợn hay là có rất nhiều các các loại thịt khác nhau thì nó đều là cái chất đạm thôi hay là những cái loại cắm rẻ thì nó là đạm đậu tương tức là nó dùng cái cái cái hạt đậu tương và đạm thực vật nó sẽ rẻ hơn nhiều nó hay là đạm uh, các cái loại bột động vật tức là theo cái kiểu là đạm nội tạng hiểu nó là như thế thì cái hàm lượng đạm có thể mọi người sẽ thấy là có những cái sản phẩm cái hàm lượng đạm của nó rất cao nhưng giá lại rẻ mà con chó nó ăn nó sẽ khó tiêu nó ra phân đen hay là con chó nó ăn nó tiêu hóa tốt hay là này kia nhưng mà cái con chó nó lại không mỡ mạng được đấy là những cái trường hợp nó rơi vào trường hợp là đạm nó đạm khó tiêu con chó nó không tiêu được mọi người hiểu nó đơn giản như thế cho nên là có nhiều người thì quan tâm đến cái hàm lượng đạm và mỡ đó là hỏi sản phẩm này đạm bao nhiêu mỡ bao nhiêu nhưng cái đấy nó chỉ là một phần thôi mọi người nhé cái quan trọng là đạm gì thì nó mới là quan trọng cái gốc đạm của nó là nó dùng cái gì để nó ra đạm gà hay là bò hay là nhiều thứ đó như mình vừa nói đấy có thể nó có, có thể là đậu tương đó thì những cái mà mà mà hàng mà những cái hàng mà theo cái kiểu hàng chuẩn châu Âu ấy ờ, như ít nhất là những cái hàng này hàng của Đức thì cái ờ, đạm của nó là thường dùng đạm dễ tiêu còn bản thân là cùng một hãng nhé nhưng nếu mà cái bao màu xanh này thì chắc chắn là cái chất lượng đạm của nó nó sẽ kém hơn là cái bao màu vàng là chắc chắn bởi vì nó cùng một hãng ấy, mà cái phân khúc giá của cái thằng xanh này giá nó rẻ hơn nhá có thể hàm lượng của nó tương đương đây giả sử như thằng xanh này này đạm là 26 này à, mỡ 12 nhá à, thằng XT này đạm 25 nhá mỡ 17 mọi người thấy không nhưng mà tại sao mà cái thằng XT này giá của nó đắt hơn thằng XT này là cái giá của nó là 1 triệu 250 nghìn còn khuyến mại thì nó giảm đi một chút còn cái thằng xanh này giá của nó nó chỉ có 920 thôi nó khuyến mại nó cũng giảm đi một chút đó còn đạm như thằng này 2917 thì đạm nó chênh lên có một chút thôi à, 2917 này nhưng mà giá của nó thì lại là một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đó đó để mọi người thấy được là ở cùng một hãng nhé là cái hàm lượng của nó cái hàm lượng cao chưa chắc đã là cái hàng đắt tiền hơn bởi vì sao bởi vì nó quan trọng nó còn do cái gốc đạm nữa nó dùng cái gì để nó làm thì cái gốc đạm nó ảnh hưởng đến cái việc tiêu hóa con chó con chó nó tiêu nó, nó tiêu hóa có tốt không nó có hấp thụ được tốt không đó thì hôm nay là, là ờ, uh, chia sẻ một chút về cái cái cái cám cái lô cám lần này rất là xin lỗi mọi người vì ờ, nó có cái trục trặc ở trong cái lô hàng nhập khẩu uh, tháng 12 cho nên là cái lô hàng nó sẽ quay đầu rồi thì mọi người sẽ chờ mọi người mà đang cho chó ăn bao hồng ấy thì mọi người sẽ chờ nhé mọi người sẽ chờ là uh, khoảng hơn một tháng nữa là cái lô hàng tiếp theo nó sẽ về là sẽ về nguyên công thì sẽ có bao hồng lúc đấy thì không sẽ không thiếu nữa lần này nó bị nhỡ và rút kinh nghiệm là không nhập chung với này hàng khác nữa mọi người hiểu là như thế là nó bị nhỡ trục chặt chút vì nó nhập chung với hàng khác cho nên nó bị trục chặt phải quay đầu đó còn cái bản thân là cùng một cái hàng này thì nó có cái trục chặt cái gì cũng sẽ rất là dễ xử lý bởi vì nó chỉ là một công ty thôi nhưng mà khi nhập chung thì nó nhiều công ty thành ra nó thất lạc giấy tờ này kia một cái là nó phức tạp lắm đó thì uh, mọi người mà uh, nuôi cho to ấy, các cái giống trên 5 cân gọi là cho to thì nó không hẳn đây mọi người nhìn này 5 ờ, cân này đó 5 10 20 này 80 này và cái như cái bao này của nó là bao này là đúng tuổi nhá cái bao vàng Acti này đúng tuổi của nó là nó sẽ dành cho các con chó trưởng thành tức là ờ, dành cho con chó trên 12 tháng dành cho con chó trên 12 tháng nha mọi người nhá con chó từ 5 cân trở lên đấy là đúng tuổi nhưng mà bí thì không có bao hồng thì mình dùng cho ăn cái bao này ok còn nếu ấy, mọi người muốn cho các con chó đang tuổi lớn mà nó ăn đúng tuổi thì mọi người có thể dùng tạm cái bao family này thực ra dùng bao family này nó hơi bị tốt quá một chút bao family nó dành cho đúng là ra là nó dành cho cả chó con đấy tức là các con chó dưới 12 tháng đấy con chó bầu này con chó nuôi con này ờ, con chó con ăn dặm này và ờ, cả cái giai đoạn sau đấy nữa tất nhiên là là cái giai đoạn sau đấy thì cho ăn thì nó gọi là cái hàng này nó gọi là hơi cao cấp một chút giai đoạn sau đấy ờ, giai đoạn ờ, từ 2 tháng trở lên chúng ta có thể cho ăn bao hồng là ok rồi còn như bao hồng nó hết thì chúng ta có thể dùng tạm cái bao này nó đắt tiền hơn một chút 1 triệu 450 ờ, nghìn một cái bao này thì cái đợt này là cái đợt mà sẽ có cái giá khuyến mại để bù đắp để gọi là hỗ trợ một chút cho những người mà đang cho chó dùng bao hồng mà nó bị đứt quãng thì mọi người dùng bao này thì sẽ có cái khuyến mại thêm một chút ở trong cái đợt này khi nào mà cái lô hàng mới nó quay nó nó có cái lô hàng mới về thì cái hàng này nó sẽ hết cái chương trình hỗ trợ đấy bởi vì lúc ấy có bao hồng để mọi người lấy rồi còn à, cái này ấy là đúng tuổi của nó nhá nó nó cứ vẫn là dành cho con chó từ 15 cân trở lên nhá mà à, ờ, từ 5 5 cân trở lên mọi người nhá từ 5 cân đến 80 cân là cái con chó khi nó trưởng thành từ 5 cân đến 80 cân đấy cho mọi người có thể hiểu là rất là nhiều giống này từ ờ, pút đồ từ cái con poodle nó 4 5 cân cút đồ uh, bun pháp cô ghi uh, púc uh, rồi uh, đến những cái giống mà nó to hơn một chút nữa như là cô ly hay là uh, bên trên nữa là Malinois Labrador Golden uh, Berger Đức Doberman Rốt uh, Great Alabai tức là Ờ, tất cả các cái giống mà khi nó trưởng thành nó từ 5 cân trở lên thì là những cái giống mà có thể dùng được cả cái bao xanh này cả cái bao vàng kia và cả cái bao vàng này nhá đó và bao hồng nữa nhưng mà bao hồng thì đợt này là nó nó nó bị hết nó không có còn những cái người ấy mà nuôi con ờ, các cái bạn mà nuôi các con chó giống nhỏ ấy là cái con chó mà nó dưới 5 cân đi thì mọi người sẽ sẽ sẽ sẽ um, à, dùng cái bao này là cái bao mini well cái bao mini well này thì nó nó nó nó lại ờ, là dành cho cái chó nhỏ thì nó hơi đắt tiền hơn đây mọi người nhìn này cái bao mini well này thì mọi người nhìn cái hướng dẫn sử dụng của nó dành cho chó này cỡ chó nó chia đây 2 cân 4 cân 6 cân 8 cân 10 cân đó Tức là dành con cho con chó từ 10 cân trở xuống khi mà trưởng thành thì dùng cái mini well này nó và như ở đây thì nhìn có thể thấy được cái bao mini well này con 10 cân ở đây nó dùng 85 gram cho đến một lạng một ngày là cái con chó 10 cân là từ từ uh, coi như là nó gần một lạng một ngày đó còn con chó 2 cân thì nó đâu có bao nhiêu đâu 35 gram này mọi người thấy không nó ăn có tí thôi con chó 2 cân hay là con chó 4 cân này. con chó 4 cân nó ăn 60 gram này. coi như là nửa lạng hơn một tí này đến 75 gram tức là là nó có hai cỡ là dành cho các con chó gọi là vận động nhiều con chó vận động ít cái bao mini well này thì nó là bao uh, dành cho cái con uh, chó trên 12 tháng đó còn uh, cái, uh, dành cho chó con của các bọn chó nhỏ này thì đợt này nó cũng đang bị hết hàng là dành cho cái con chó con của cái bọn chó nhỏ này nó sẽ dùng cái mini plus Chứ mini plus thì hai cái nó chênh nhau với cái cái cái cái sản phẩm này thì nó chênh nhau không có nhiều cái mini well này và cái mini plus này bao của nó là 15 cân bao của nó 15 cân và giá của nó thì một triệu rưỡi và một triệu rưỡi ờ, năm chục tức là nó chênh nhau 50.000 nó coi như nó bằng giá đấy đó thì với các bạn mà nuôi có cái giống chó dưới 5 cân đi các bạn nuôi có giống chó dưới 5 cân mà mọi người thích cho ăn hạt thì mọi người có thể cho ăn bao này ở ờ, thực ra bao này nó hơi dở cái người nào mà nuôi hai ba con thì cho ăn thì là ok chứ mà nếu mà nuôi một con mà cái con mà nó ăn có có có có 60 g một ngày này thì thôi thì uh, ờ, 35 con mà nó lại ăn cho 35 đến 45 g một ngày thì bao 15 cân này thì ăn bao giờ mới hết mấy tháng luôn thì lại mất công chúng ta phải bảo quản đó và nó ăn một lạng một ngày thì bao 15 cân là ăn 150 ngày tức là 5 tháng ăn mới hết đó là cái bao 15 cân cho cho nhỏ ấy. còn cái bao này là bao 15 à, 18 cân các cái sản phẩm cho cho to nó đều là bao 18 cân thì mọi người mà đang cho con chó nó ăn ờ, bao màu ờ, xanh mà đang cho con chó nó ăn bao màu xanh tát ấy thì mọi người có thể chuyển sang cái xanh guốc này giá của nó coi như tương đương à, mọi người đang cho ăn bao màu hồng mọi người cũng có thể chuyển sang cái bao màu xanh này hoặc là cái bao màu vàng đó bao màu vàng thì hai loại vàng này thì đắt tiền hơn bao 18 cân mà 1 triệu 450 nghìn thì cứ coi như là ờ, nó khoảng tầm 80 nghìn ờ, khoảng tầm ờ, hơn 80 nghìn một cân ờ, còn cái ờ, bao này của nó là 1 triệu 250 nghìn bao 18 cân cái này là 18 cân là coi như là bao nhiêu à, mươi mấy nghìn đó thì đợt này cái số lượng nó về nó không có nhiều thành ra là các bạn mà nếu mà ai mà đang cho ăn mà muốn cho ăn tiếp ấy, thì mọi người sẽ um, liên hệ để đặt sớm nhé để chuyển sớm còn nếu mà mọi người mà còn nhiều đủ dùng khoảng một tháng rưỡi nữa thì mọi người có thể chờ đủ dùng khoảng một tháng rưỡi nữa thì mọi người có thể chờ cái lô hàng mới đó lô hàng mới thì một tháng rưỡi nó sẽ về nó sẽ về đến đây nó sẽ có mặt lại tại kho ok à, xin chào tất cả mọi người nhé à, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo